Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng số kèo cùng với kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng bóng đá VIP luôn nhé anh em. Thì tiếng cũng xin chia sẻ thêm một lần nữa riêng cái kênh tiếng bóng đá VIP này, đó chính là cái kênh mà tiếng sẽ lên full các trận đấu tại cái giải uh, SEA Games 32 ở lần này. Đó từ các trận đấu từ vòng bảng cho đến uh, chung kết luôn tiếng sẽ lên full tất cả các trận đấu tại cái kênh tiếng bóng đá VIP nha anh em. Anh em nhớ ủng hộ tiếng bằng cái uh, cách đó là để là một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá vip đó cùng với hai kênh chính của tiếng là tiếng bóng đá với tiếng so kèo nhé ok thì à, quay trở lại với cái à, video lần này à, tiếng sẽ lên cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng arsenal cùng với chelsea đó thì trước khi mà nói về cái trận đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo cái đã đưa ra trước nhé ok à, đây anh em nhìn vào màn hình để anh em có thể thấy được đây chính là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu đêm nay uh, giữa Arsenal cùng với Chelsea đó cái trận derby thành London nhé anh em thì à, Arsenal trên sân nhà sẽ chấp Chelsea với mức chấp là 0.75 ở mức cả chặn và chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 này còn về mã tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.5 cho mã cá chặn và 1 hòa cho mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 còn về mã phạt góc là Arsenal cũng sẽ chấp góc Chelsea với mức chấp là 2 hòa nhé anh em à, và cũng sẽ chấp mức 1 hòa ở ngay trong hiệp 1 luôn còn về tài xỉu góc đó chính là 9.5 cho mã cá chặn và 4.5 cho cái mã HT hiệp 1 à, còn về thẻ phạt thì uh, Chelsea sẽ chấp ngược Arsenal với cái mức chấp là nửa trái về mức thẻ phạt nha anh em à, còn tài xỉu thẻ phạt là 4.5 cả chặn đấy thì nói chung tiến đã sàng lọc các mã kèo mà nó tối ưu nhất để cho anh em có thể dễ nhìn và dễ tham khảo à, vì tiến không có tiện đưa cái trang chính thức lên trên đây được vì nó sẽ vi phạm cái chính sách của youtube ấy nó sẽ đánh sập cái video của tiến là anh em sẽ không xem được cái video nhận định của tiến nữa đấy nói chung là thế thì uh, à, anh em nào mà muốn có nhiều cái mã kèo hơn để chơi trên trang cũng như là chẳng bị mất phí mất like gì hết á ví dụ như kèo Arsenal này mà chấp 0.75 này đó trên trang hiện tại nó ăn 0.8 rồi 0.79 như 0.8 đây nè nhưng nếu như Arsenal mà đưa ra bên ngoài chắc chắn là thằng thòng cò nó sẽ đôn mở kèo lên Arsenal chấp 1 đúng không anh em đó cũng như nếu như mà nó đưa chấp 0.75 đi nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 65 ăn 6 thôi đó hoặc là nó thấy ăn thấp quá nó sợ anh em không chơi nó sẽ đôn cái mã này lên chấp 1 kiểu vậy chơi như vậy thì thì rất là lỗ đó nói chung anh em chơi trên trang là nó tiện nhất không mất like mất phí mà lại an toàn bảo mật nữa đó thì anh em nào mà có nhu cầu muốn có một cái trang uy tín để chơi cũng như đang thua tha sơ bờ muốn vào cái nhóm của tiến để cùng đồng hành gỡ gạt ấy đó thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online đấy anh em hoặc là có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ mạnh dạng liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến cố ghim ở trong màn hình trong cái video này này đó hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho Tiến qua bốn cái nền tảng ờ, khác nhau ở trong phần mô tả ấy thì mỗi video mà Tiến đăng lên Tiến đều ghim những cái đường link dưới phần mô tả như là Facebook này, Tele, Fanpage và TikTok anh em có thể ấn trực tiếp vào một trong bốn cái đường link này đó tùy anh em thích liên hệ qua nền tảng nào thôi và Tiến cũng nhắc thêm một điều hiện tại cái Telegram của Tiến cùng với cái Fanpage à, cũng như Facebook đang bị giả mạo khá là nhiều đó riêng về cái Telegram đang bị cả chục người đó giả mạo anh em đó anh em cẩn thận đừng có tìm cái kênh ờ, kèo bóng cao tiếng trên cái Telegram nữa nhé cứ ấn trực tiếp vào những đường link này cho nó chắc chắn nhất đó còn không cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 à, 731 346 Ok thì anh em cần cứ liên hệ Tiến sẽ giúp đỡ anh em nhé Còn những ai mà sợ bị lừa này nọ <laughs> thì tốt nhất né ra đừng có liên hệ làm gì mất thời gian cả hai thôi đó thì ok quay trở lại với cái uh, mã kèo mà cái đã đưa ra trong cuộc đối đầu này trước khi mà đưa lên sự lựa chọn hợp lý nhất ấy, thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, uh, phong độ cũng như là là cái lịch sử đối đầu của hai đội này và cái bảng xếp hạng tại ngoại anh hiện tại nhé anh em Uh, ok thì hiện tại đây chính là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội nè anh em đó đội chủ nhà pháo thủ Arsenal nó sẽ ra sân với sơ đồ là 433 với cỡ bộ ba quen thuộc đó chính là Martinelli cùng với uh, Rabiot Jesus đó và Bukayo Saka cái bộ ba hậu công cho ba cái thằng này đó chính là Orarap này cùng với Bắt Tây với Thaka thì đây là cái sơ đồ mà quá quen thuộc với pháo thủ anh em nhưng mà anh em cũng hiểu rõ một điều là pháo thủ gần đây nó dường như là đã bị xuống phong độ cũng như cái lỗ chơi của nó đã bị bắt bài anh em đó cho nên cái kết quả gần đây của pháo thủ gần như là không được tốt cho lắm cũng như là nó đã bị cái thằng ờ, Man City đó vượt mặt trên cái bảng xếp hạng hiện tại này và thậm chí còn thi đấu ít hơn một vòng nữa đó nói chung là cái cơ hội để lên ngôi vô địch của Arsenal mùa giải này đang bị hạn hẹp đi uh, theo thằng ngày anh em đó theo từng trận đấu đó thì nói chung cái lối chơi của pháo thủ hồi đầu mùa giải cho đến cái giữa mùa thì nó phải nói là khá ấn tượng khó có đội nào mà có thể đuổi kịp đó nhưng mà hiện tại cái lối chơi của nó đã bị uh, bắt bài khá là nhiều rồi thì uh, đây là cái sơ đồ ra sân dự kiến của Arsenal thì tiếp theo tiến sẽ nói thêm về cái sơ đồ dự kiến của Chelsea này đó Chelsea nó ra sân với sơ đồ là 3421 cái tiền đạo cấm cao nhất của Chelsea đó chính là cây Havertz này cái bộ đôi mà hậu công cho Havertz đó chính là uh, Gallagher cùng với à, cái thằng Mudrik à, và và đặc biệt trong cái sơ đồ hiện tại của Chelsea tiếng vẫn ấn tượng nhất đó chính là cái bộ đôi tiền vệ cho anh em cùng với cái thằng trung vệ à, à, thủ tiếng thấy là tốt nhất đó cụ cụ trung vệ của PSG đó chính là Thiago Silva này đó cùng với đó cái bộ đôi mà mà tiền vệ như tiếng đã nói là có cái phong độ à, khá là tốt tại cái Chelsea ở thời điểm hiện tại đó chính là uh, ờ, Ro Kante cùng với Fernandes đó thì như anh em đã biết Kante nó đã bị chấn thương một thời gian khá là dạ. dài nhưng mà khi quay trở lại với Chelsea nó vẫn thể hiện một cái phong phong độ cũng như là một cái uh, đẳng cấp cái trình độ của nó vẫn không thay đổi anh em nhưng mà hiện tại về cái bộ mặt của Chelsea nó đang thi đấu không có được ổn định cho lắm đó một phần là về huấn luyện viên cũng như là về các uh, uh, chân sút của Chelsea dường như là chưa có được cái sự gắn kết với nhau đấy thì nói chung đây chỉ là cái sơ đồ dự kiến thôi anh em đó chưa có gì chắc chắn ở cái uh, sơ đồ chính thức hết nên uh, tiến chỉ nói sơ qua về cái sơ đồ này thôi nha tiếp vào đây thì anh em có thể xem qua cùng với tiến về cái tình hình chấn thương hiện tại của hai đội bóng này đó chủ nhà Arsenal đang có ba cầu thủ chấn thương đó chính là Tomiyasu cùng với uh, El Nani này cùng với Saliba còn về đội khách Chelsea thì có được năm cái sự vấn mặt đó chính là thằng Jem nè ở Mason Mount cùng với uh, Rosa cùng với Cucurella này đó đặc biệt là cái sự vấn mặt khá là đáng tiếc của cây Hawatt thì riêng cái thằng cây Hawatt này đã có dấu hiệu là bình phục chấn thương nha anh em nhưng mà chưa biết là Lombard có mạo hiểm để đưa nó vào sân hay không đó tốt nhất là là cứ uh, đợi tiến đợi nó khi mà có được cái đội hình chính thức đi đó tiến xem kỹ cái lối chơi cái đội hình của hai thằng này như thế nào đúng anh em nếu như mà trận này mà tung Havat vô mà mà đá chính đó nếu như mà mà Lampard mạo hiểm tung cái thằng Havat này đá chính ở vị trí cấm cao nhất thì chắc chắn là uh, Chelsea sẽ có được nhiều cái sự lựa chọn hơn cũng như có nhiều cái cơ hội hơn vì Havertz dù gì cũng nói nó là một tiền đạo uh, uh, cũng không đến nổi tệ cái thời điểm này đúng anh em đó nhưng mà nếu như mà có đi cái sự vắng mặt của nó không có nó ra sân chắc chắn là cái sơ đồ của Chelsea nó sẽ xáo trộn đó cũng như uh, những cầu thủ trên hàng công sẽ không còn đủ chất lượng như cái thằng Havertz hiện tại chắc chắn Chelsea sẽ gặp đầy khó khăn trong trận đấu này đó vì vậy mà tiến mới nói với anh em hiện tại chiến chỉ tiến chỉ dựa trên cái sơ đồ mà mà dự kiến của hai đội để đưa lên những cái mã kèo cho anh em tham khảo thôi đó chưa có gì chắc chắn ở các mã kèo mà tiến chuẩn bị đưa hết cho nên anh em cân nhắc trước khi vào nhé chủ yếu là tham khảo thôi đó thì ok anh em cùng tiến xem qua về cái bảng xếp hạng ngoại anh hiện tại này đầu tiên là đội chủ nhà Arsenal như tiến vừa mới nói thì nó đã bị à, cái thằng Man City đó vượt mặt và bỏ xa trên cái bảng xếp hạng ngoại Anh với một điểm cách biệt thậm chí là Man City còn thi đấu ít hơn cái thằng Arsenal một vòng nữa đấy thì tổng cộng 33 lượt trận Arsenal nó có được 23 thắng 6 hòa và 4 thất bại ghi được 38 bàn thắng à, xin lỗi anh em ghi được 78 bàn thắng và để thủng lưới 38 bàn à, và nó mang về được cho mình là 75 điểm à, trên bảng xếp hạng hiện tại đó còn về đội khách Chelsea thì nó có được 30 à, sau 32 vòng đấu nó có được 10 thắng 9 hòa 13 thất bại ghi được 30 bàn thắng và để thủng lưới 35 bàn À, và nó chỉ có được 39 điểm thôi anh em cái thông số của Chelsea mùa giải năm nay phải nói là cực kỳ tệ luôn em cực kỳ tệ trong tất cả các mùa mà Tiến đã theo dõi <laughs> Chelsea tại ngoại hạng Anh luôn đó một cái phong độ cùng với một cái lối chơi cũng như cái đội hình của Chelsea hiện tại phải nói là thi đấu cực kỳ tẻ nhạt luôn đó thì nói chung nếu mà xét về tất cả thì Chelsea hiện tại à, sẽ không có cửa để để đối đầu với Arsenal đâu anh em quan trọng là Arsenal nó còn giữ vững được cái phong độ nó còn cái tinh thần để thi đấu hay không thôi bởi vì hiện tại nó đang thua cái thằng Man City đến à, uh, nếu mà Man City thắng trận sau có cùng vòng đấu thì Arsenal nó sẽ thua cái thằng Man City này đến 4 điểm cách biệt đó với 4 điểm thì chắc chắn cái cơ hội để đăng quang ngoại hạng Anh của Arsenal gần như là không còn nữa vì Man City nó thừa sức để thắng những trận đấu còn lại đó vì các đối thủ của nó ở những trận đấu còn lại đều là những đối thủ phải nói là dễ uh, rất là dễ đối phó rồi nè đó nói chung là như thế nhá thì hiện tại uh, Chelsea thì anh em có thể thấy được là nó chả còn cái mục tiêu gì cái mùa giải năm nay nữa vì hiện tại nó đã giải qua 32 vòng đấu rồi phía trước chỉ còn 6 vòng thôi mà nó đang kém cái vị trí top 6 đến uh, tổng cộng là 15 điểm cách biệt đó thậm chí là nó chỉ hơn cái nhóm cầm đèn đỏ là uh, ờ, 10 điểm cách biệt mà thôi nói chung cái mục tiêu của Chelsea mùa giải năm nay chỉ là là uh, thay đổi mới đội hình này cũng như làm cho cái đội hình nó gắn kết hơn để chuẩn bị cho một mùa giải sau có một cái mùa giải mà phải nói là tốt hơn đối với Chelsea mà thôi còn mùa giải này coi như là bỏ đối với Chelsea rồi đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội bóng này nhé đầu tiên thì anh em có thể thấy là như tiến đã nói Arsenal đang trải qua cái chuỗi chặn khá là thất vọng tại ngoại hạng Anh đó khi mà nó có được uh, tổng cộng là ba trận hòa và một thất bại ở bốn vòng đấu gần đây nhất tại giải ngoại hạng thì anh em thấy này với bốn trận đấu liên tiếp mà nó chỉ mang về 3 điểm thôi mà trong khi đó uh, trong khi đó mà nó đang cạnh tranh cái ngôi vô địch với cái thằng Man City nữa đó với bốn trận mà chỉ có 3 điểm thôi thì chắc chắn là cái ngôi vô địch của nó sẽ bị Man City cướp là cái chuyện bình thường đúng không anh em đó một cái số điểm mà kiếm được khá là tệ thậm chí là nó phải có được ba trận hòa mới mang về được 3 điểm nữa chả có cái chiến thắng nào ở bốn trận gần đây nữa đó à, và trong cái trận mà đối đầu phải nói là trận chung kết sớm giữa Arsenal và Man City thì trên sân nhà của Man City cũng đã hủy diệt cái thằng Arsenal mà với số khá là đậm đó tỷ số 4-1 nếu như mà thủ thành của cái thằng Arsenal thi đấu không tốt ở trận đấu này chắc chắn là Man City nó sẽ hủy diệt Arsenal với tỷ số là 7 tấm bàn nữa chứ chẳng phải là 4 đâu anh em đó thì cái phong độ phải nói là rất kém của Arsenal ở những trận đấu gần đây à, dù cho thi đấu trên sân nhà hay sân khách thì cũng vậy đó còn về đội khách về đội khách uh, Chelsea thì nó cũng có một phong độ uh, phải nói là còn tệ hơn cả Arsenal nữa nè khi mà anh em thấy này nó trải qua cái chuỗi chặn là uh, tổng cộng là 8 chặn liên tiếp không biết mùa chiến thắng luôn cái chặn gần nhất của nó là chặn thắng 3-1 trước Leicester vào cái ngày 11 tháng 3 này sau đó là 8 trận liên tiếp không biết mùa chiến thắng với hai trận hòa và phải nhận đến 6 thất bại ở uh, uh, ngoại hạng Anh cùng với cúp C1 châu Âu đó riêng tại cúp C1 châu Âu à, tại cái vòng tứ kết thì tại lượt đi lượt về nó đều bị loại 7 ờ, căn ghi anh với số đồng đều là 20 đó với tổng số là 40 cả lượt đi lượt về ở cái giải đấu cúp C1 châu Âu à, còn về ngoại hạng Anh thì nó có những trận thua 2-0 trước Aston Villa cũng như 0-1 trước Wolverhampton này đó rồi thua 1-2 trước Brighton cũng như là mới đây nhất nó phải nhận trận thua 0-2 trên sân nhà trước thằng Brentford luôn đó bên cạnh đó là nó có hai trận hòa 0-0 trước ờ, không không trước Liverpool cũng như là hai điều trước cái thằng Everton phong độ cực kỳ tệ của Chelsea nó đã dẫn đến nhiều cái hệ lụy ở cái mùa giải năm nay chắc chắn là cộng cổ động viên của Chelsea ở mùa đệ, ở thời điểm hiện tại là đang muốn sa thải cái huấn luyện viên uh, Lampard lắm anh em đó vì chưa có mùa giải nào mà mà tiến thấy là Chelsea thi đấu tệ như cái mùa giải này hết đấy thì sau đây Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội đây đây đầu tiên là Arsenal có được 3 thắng một hòa và à, xin lỗi anh em có được 3 thắng hai hòa nói chung là bất bại trên sân nhà ở năm trận gần nhất à, tính trên cái thời gian đấu chính thức nha anh em đó ghi cái trận hòa một điều chứ Potin đã trận à, à, trên sân nhà Arsenal tại cái cúp C2 châu Âu này thì trận hòa này là hòa một điều nhưng mà Arsenal đã bị Potin lội với cái tỷ số à, trên cái chấm penalty anh em đó bị lội trên chấm penalty trước cái thằng Potin này nhưng mà về cái trận chính thức thì Arsenal vẫn hòa với Botin chứ chả thua nhé anh em đó phong độ trên sân nhà cũng khá là tốt dành cho Arsenal còn về đội khách thì sao về đội khách uh, Chelsea thì cái phong độ sân khách của nó là một thắng như là tiếng đã nói chiến thắng gần nhất ở 10 vòng đấu rồi anh em cách đây đã 10 vòng rồi 3 một với Leicester và hai cái chiến làm khách gần đây nhất đó chính là một trận thua chứ không một trước Wolves tại ngoại Anh cũng như trận thua không hai trước Real Madrid tại cái cúp C1 châu Âu phong độ cực kỳ tệ của Chelsea ở cái mùa giải năm nay thì xét chung xét tổng thể về cả hai đều có những cái cái uh, Ờ, đều có những cái phải nói là những cái lục đục trong cái đội hình đó trong cái nội bộ đã dẫn đến những cái kết quả không tốt dành cho cả hai đội nhưng nói về Chelsea phải nói là cái cái đội hình của nó hiện tại là không thể thi đấu tại ngoại hạng nữa anh em bắt buộc phải thay huấn luyện viên thôi nếu cứ duy trì cái thế trận như này chắc chắn có sẽ có người nhiều hâm mộ ờ, nhiều người hâm mộ sẽ quay lưng với Chelsea đúng không anh em đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này nên em thì trong cái trận derby London gần nhất của hai đội là ở ba trận đối đầu gần nhất Arsenal toàn thắng trước ba ba trận trước cái thằng ờ, Chelsea luôn nè đó thắng 4-0 nè cũng như là trận thắng 4-2 trước ở ờ, tại ngoại hạng Anh đó và mới đây nhất ở cái mùa giải lượt đi ngoại hạng Anh năm nay thì Chelsea cũng đã bị ờ, nhận một cái thất bại 0-1 cho Arsenal ngay trên sân nhà của mình đó thì xét về tất cả về phong độ đó về phong độ về lịch sử đối đầu lẫn cái bảng xếp hạng hiện tại thì Arsenal gần như là vượt trội khá là nhiều so với Chelsea đấy và chắc chắn Arsenal nó vẫn nuôi hy vọng là cái mục tiêu là là cái ngôi vô địch ngoại hạng Anh vì cho dù là cái tỷ lệ ngôi lên cái ngôi vô địch của nó là đang hạn hẹp đi rất là nhiều đó gần như là khó có thể lên ngôi vô địch đối với Man City nhưng mà bóng đá không thể nói trước được điều gì anh em đó Man City kia tuy còn chỉ 6 vòng đấu thôi cả Arsenal chỉ còn 5 vòng thôi nhưng mà ai biết được Man City nó sẽ xảy chăng một đến hai trận nào đó ở những vòng đấu tiếp theo đúng không anh em đó bóng đá là như thế chưa ai biết được gì trước mắt Arsenal phải thắng được Chelsea để nuôi cái hy vọng tạm thời dẫn ờ, đầu cái ngôi đầu bảng ngoại Anh với 78 điểm và bỏ xa Man City với hai điểm cách biệt dù cho có thi đấu ít hơn hai vòng đấu nếu như Arsenal thắng ở trận này trước Chelsea đúng không anh em quan trọng trước tiên thì cứ thắng đi đó để để có một cái động lực để tiếp tục cái đua cái ngôi vô địch còn nếu như mà Arsenal hòa hoặc thua trận này thì coi như chấm hết Arsenal chả còn cái mục tiêu gì để lên cái ngôi vô địch ở mùa giải năm nay nữa đấy à, ok thì ờ, anh em có thể nhìn thêm một số thông số khác trong cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây ở 4 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đều có dưới 10.5 góc cũng như 5 trên 7 trận đụng độ nhau gần nhất thì Arsenal là cái đội mở tỷ số trước Chelsea đó cùng về cái mức thẻ phạt thì cả hai đều có dưới 4.5 thẻ phạt mà thôi hai đội này tuy là trận độ bi lông nhưng mà xảy ra thường ít những cái pha va chạm đó rất ít dẫn đến những cái chiếc thẻ phạt từ trọng tài ok thì với những gì tiến đã phân tích cũng như là về cái phong độ của hai đội về cái đội hình về cái uh, uh, tình hình lối chơi của hai đội hiện tại về những cái lục đục nội bộ cũng như là cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra cái thời điểm này thì nói chung tiến sẽ chốt trên các mã kèo như sau hợp mã trùng máu thì vào thôi đơn giản nha anh em đó anh em có thể đầu tư mạnh cho tiến vào mã kèo Arsenal chấp 0.75 ở trận đấu này nếu như mà anh em muốn ăn cao hơn anh em có thể vào trang anh em đầu tư luôn cái mã Arsenal chấp một luôn cho tiến đó thứ hai là anh em cũng có thể vào thêm cho tiến là mã kèo là tài Arsenal trận đấu này đó à, cùng với đó anh em còn có thể vào mã tài gốc 9.5 cả chặn trong cuộc đối đầu đêm nay nữa nha anh em đấy thì đây là ba cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em trong cái cuộc đối đầu lần này vì sao mà tiến lại chọn ba mã này thứ nhất arsenal chắc chắn nó sẽ hướng đến một chiến thắng để nuôi cái hy vọng lên ngôi vô địch nếu như mà nó thua hoặc hòa trận này là mọi thứ chấm hết đối với nó đó À, và cái vấn đề thứ hai là cái thằng Chelsea này dù cho có phong độ không được tốt nhưng với một cái trận đội bị London thường là nó thất thế trước Arsenal trong những trận đấu gần đây và chắc chắn nó muốn uh, thể hiện cho cái người hâm mộ thấy nó là một cái đội bóng đang có tiến bộ cũng như là cái lối chơi của nó đang dần cải thiện và những đồng đội nó sẽ ăn ý với nhau để tiếp tục giữ vững cái ngôi à, cái ngôi vị mà huấn luyện viên hiện tại của à, Van Lampard đúng không anh em đó thì nói chung tiếng dự đoán là Chelsea vẫn có bàn thắng trong trận đấu này nhưng mà Arsenal mới là đội thắng cột cho nên tiếng dự trận này sẽ có chiến thắng là 2-1 hoặc 3-1 dành cho Arsenal cũng có thể là chiến thắng đậm là 3-0 4-0 nữa nè nói chung anh em đầu tư cho tiếng vào mã kèo Arsenal chấp 0.75 cũng có thể là chấp một hòa cả trận đó cùng với đó là anh em đầu tư thêm cho tiếng mã mã kèo tài 2.5 cả chặn và tài gốc 9.5 đó những cái pha mà tấn công đầu đầu à, chặn của Arsenal ấy với cái lợi thế sân nhà chắc chắn nó sẽ tấn công à, chơi theo cái lối chơi mà tấn công hai bên biên anh em đó thì chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều cái pha mà mà kết quả phạt gốc từ trọng tài đó còn anh em nào mà tiếng nhắc lại một lần nữa hợp mã thì vào thôi còn thấy không hợp thì thôi đừng đừng có vào xem như tham khảo thôi chả có gì mà phải nói lớn nặng lời với nhau ở đây làm gì cả đúng không anh em nó tiếng làm video chủ yếu là cho anh em tham khảo đó tiếng bỏ công sức ra để để cho anh em có những cái video để tham khảo để để học hỏi những mã kèo mà tiếng đưa lên để góp ý cho anh em đó tiếng cũng trả hơn ai hết nên chả bao giờ dám nhận mà mình lại đưa những mã kèo lúc nào cũng chuẩn hết đúng không anh em tiếng chỉ đưa những cái mã kèo mà tiếng dựa trên những cái thông số có thể đó để tiếng đưa ra cho anh em những cái à, kiểu như được rút kết ra những cái mã kèo nó nó có thể có tỷ lệ ăn cao cho anh em đầu tư thôi học thì vào mà không không thì thôi đó và tiến cũng nhắc lại một lần nữa những ai mà muốn có một cái trang chơi uy tín cũng như muốn uh, à, không bị mất like mất phí có nhiều mã kèo hơn trên trang để chơi nhiều mã kèo hay lắm anh em đó thì anh em chỉ cần có số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking hoặc là chuyển khoản online ấy thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963 731 346 tiếng ghim ở phía dưới màn hình này hoặc là anh em có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong video này đó gồm có facebook fanpage tiktok và cái telegram đó anh em cứ liên hệ trực tiếp vào những cái nền tảng đó thì tiến sẽ lập tức uh, đưa tất cả anh em vào nhóm hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản này cách chơi trên trang cách đặt kèo cách vào kèo đó anh em tin tưởng thì tí giúp đỡ thôi còn những ai sợ bị lừa này nọ tốt nhất né ra đừng có liên hệ làm gì mất thời gian đã sợ bị lừa thì né đừng có liên hệ đúng không anh em nó mất thời gian cả hai thôi tiến cũng đâu có rảnh mà đi giải thích cho từng người đâu tiến chỉ hỗ trợ cho những anh em nào mà đã theo dõi tin tưởng tiến thôi đấy thì ok tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em thì uh, tiến cũng xin nhắc anh em thêm một điều nữa là hiện tại ấy tiến đang bị giả mạo khá là nhiều trên cái telegram cũng như là fanpage tiktok đó anh em cân nhắc đừng có tìm những cái tên này trên cái nền tảng facebook tele hay là fanpage nữa nhé mà thay vào đó anh em có thể tìm qua tiếng bằng cái cách là à, bằng cái cách đó là ấn trực tiếp vào những cái đường link dưới phần mô tả trong video này đó là nó an toàn nhất còn hiện tại mà tìm cái tên mà kèo bóng cao tiếng trên telegram thì nó sẽ ra cả chục cái tên anh em đó tụi nó chỉ lừa danh tụi nó lấy cái danh của tiếng tụi nó lừa đảo lừa lọc anh em thôi đó anh em nên nhớ rút kinh nghiệm nhé ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc video này tại đây chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đặc biệt là thắng lớn ở ba mã kèo mà tiếng đưa cho anh em trong cái cuộc đối đầu giữa chelsea và arsenal cái đầu derby thành đụng đụng ngày nay đó cũng như là tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng Ờ, ở các mã kèo sắp tới này đó và chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé và anh em cũng đừng quên ủng hộ tiến bằng cái cách là để lại một cái like ở video này đó và bình luận về cái ý kiến cá nhân của anh em về trận đấu này cũng như là tỷ số cuối cùng của cặp đấu Arsenal và Chelsea và anh em cũng đừng quên là để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo cùng với à, hai cái kênh khác đó chính là tiếng bóng đá và tiếng bóng đá vip nha anh em ok thì tiếng cũng tạm với anh em chúc anh em à, à, một ngày mới tốt lành nhé và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo